Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất khe xanh phường 10, diện tích 1.000m2, thực tế 1.100m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường nhựa ô tô. Cách chợ Đà Lạt 4km, cách đường khe xanh 400m, gần bệnh viện, khu dân cư đông đúc thích hợp đầu tư kinh doanh, giá 25 tỷ đồng. Biệt thự Phan Chu Trinh phường 9, diện tích 315m2, ngang 21m, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc, đường nhựa ô tô. Cách trục chính 150m, cách chợ Chi Lăng 400m, gần ngã tư Phan Chu Trinh. Cách Hồ Xuân Hương 2 km, khu dân cư sầm uất, đầy đủ tiện ích, sẵn căn biệt thự đã hoàn công trên đất, giá 24,9 tỷ đồng. Đất Măng Linh phường 7, diện tích 934m2, nở hậu 21,6m, sổ riêng nông nghiệp, hướng đông nam, đường ô tô, đối diện mây lang thang, cách trung tâm Đà Lạt 8 km, đất thế âm lợi hầm, xung quanh tập trung biệt thự, khu dân cư yên tĩnh, giá 22 tỷ đồng. Biệt thự Măng Linh phường 7, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô, đang xin giấy phép, cọc và ra thời hạn để nhận nhà. Đối diện biệt thự Lý Nhã Kỳ, cách trung tâm Đà Lạt 8 km, đất thế dương cao thoáng, giá 10,5 tỷ đồng.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 八八八